chào các bạn hôm nay chị rẻ hơn khuyến mãi sẽ test một cái dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa nhập thì <clears throat> bếp là Paloma bếp có ngoại ờ, mã số IC N30H đây là nội thấp bên trong thì tiếp theo tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem ngoại thất bên ngoài của bếp xong là tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp này cho các bạn được xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì ở bên dưới bếp á, thì nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại phòng chống cái trường hợp là chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta bếp này được xuất xưởng vào tháng 7 năm 2016 đây thì bếp được thiết kế đây có bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn sử dụng cũng là vệ sinh thì các bạn chỉ việc kéo như thế này đặt thực phẩm các bạn sắp lát mỏng á, và bên tinh vỉ đây và bật công tắc cho vào bên trong nướng thôi các bạn không có mất thời gian và công sức để mà đốt lửa than rất là tiện lợi đây là mâm và vỉ đây tất cả đều là bằng inox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 một số là pin tốt hơn như là Panasonic Toshiba và pin Maxell á thời hạn sử dụng có thể lên đến từ 30 cho đến 40 ngày nhưng mà những loại pin này khi các bạn sử dụng cho biết là Nhật đó nó sẽ rất là kém nên là các bạn không muốn nên sử dụng những loại pin này đây cả hai đứa tôi đều đã giảm nhỏ còn gửi lại vì nó đã đạt đến nhiệt độ cao đây bên trái tôi là ba trăm rưỡi giờ bên phải đây là ba trăm tư thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà cái nhiệt độ sẽ khác nhau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 để mà có thể nhận biết khi nào như vậy thì các bạn có thể quan sát vào đèn hiển thị trên đỏ cắm sạc đây khi đèn thì ánh sáng màu xanh ở đây thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì các bạn nên rút sạc ra còn để mà có thể nhận biết khi nào pin nó yếu á các bạn có thể quan sát vào đèn để biết đây khi mà các bạn đang sử dụng mà thấy đèn hiển thị nó chớp ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin nó yếu rồi thì các bạn cũng nên cắm sạc vào mình cháo lúc đã rộng khói ra sau tính năng nước cạn nồi đây phía bên phải mình đã khói ra đây công tắc vẫn mở bình thường thì ở cái pin này á nó sẽ có cực âm và cực dương đây bên dấu hàng chúng tôi sẽ làm dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể phân biệt khi mà các bạn nhận biết về nhà thì các bạn lưu ý khi mà các bạn lắp đi vào bên trong các bạn sẽ hướng cực dương tức là dấu cộng này nó sẽ ra phía bên ngoài và cực âm là dấu trừ vào bên trong đây viên pin nó sẽ làm theo hướng như thế này tránh cái trường hợp các bạn lắp cực pin lại nếu mà các bạn lắp đảo cực pin thứ nhất là biếu sẽ không hoạt động được thứ hai là có thể xảy ra tình trạng pin của chúng ta nên các bạn hãy lưu ý cái điều này thì các bạn sẽ mở vào cái lò xo này đây các bạn sẽ cái lò xo này vào phía trên đầu cực dương của viên pin là dấu cộng đây nó sẽ có những lỗ như thế này máy móc vào để chúng ta có thể cố định cái lò xo là thế này khi mà các bạn cho vào bên trong sử dụng không xảy ra cái trường nó sẽ bị bung ra biết sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên hai bếp tôi sẽ làm sẵn một cái đồng hồ để cho các bạn có thể cắm một cống sạc vào đây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 thì khi mà các bạn ờ, sử dụng cái hẹn giờ này á, thì các bạn lưu ý một điều như thế này các bạn phải để học pin này trống chúng ta phải lấy pin ra bên ngoài hết như thế này vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ á mà vẫn đi bên trong đây thì khi mà hết thời gian lỗi cấm á bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái đường điện được tức là bên trong bếp nên các bạn lưu ý điều này còn đối với cái việc này á, nó có rất là